Xin chào tất cả mọi người, chào mừng người đã quay trở lại với kênh Nhà Tốt, Nhà Đất Hà Nội Trong video này Ngọc Ánh sẽ quay và giới thiệu cho quý vị một căn nhà tại Hà Đông Đường ngõ rất là thông thoáng Với căn nhà này lô góc hai mặt thoáng diện tích Trên sổ là 36,5 thực tế xây dựng khoảng tầm 38 mét mọi người ạ Hướng nhà là hướng Đông Nam Ngõ trước nhà thực tế ở đây rất là rộng Cách với đường ô tô đi lại 50 mét Giao thông đi lại thuận tiện với căn nhà này vừa mới hoàn thiện xong hết quý vị có thể dọn đồ về và ở được ngay ưu điểm lớn nhất của ngôi nhà này là, là lô góc hai mặt thoáng và với cái vị trí thì đi lại rất là thuận tiện gần với lại trục đường quốc lộ 6 giao thông đi lại thuận tiện mời người theo em vào khám phá cụ thể với căn nhà 4 tầng xây mới này căn nhà này thì vừa mới hoàn thiện xong hết chỉnh chu nha mọi người với phần cửa chính thiết kế hai lớp bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện bên trong là cửa gỗ kính với thiết kế của tầng 1, phòng khách, phòng bếp, một phòng vệ sinh riêng biệt. Và đây, bởi vì nó là lô góc hai mặt thoáng cho nên cửa sổ ở bên này rất mở ra rất là hợp lý. Hướng đông nam thì rất là mát mọi người ạ. Đây là cái phần phòng khách của ngôi nhà. Căn nhà này thì vừa mới hoàn thiện xong, vừa mới dọn dẹp vệ sinh xong ấy mọi người. Đây là phần phòng khách, mời theo em vào khám phá phần phòng bếp của ngôi nhà. Đây là không gian phòng bếp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 sổ đỏ chuẩn chỉnh bàn giao ngay sang tên luôn và về ở được luôn với cái phần tủ bếp ở đây thiết kế cho quý vị đầy đủ hết cái công năng sử dụng tủ bếp này à, tầng 1 thì thiết kế đầy đủ trần thạch cao cũng như là hệ thống đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện tủ bếp thì phụ kiện bếp đều đã được lắp đặt cho quý vị đầy đủ chậu rửa vòi rửa đây, à, kệ mọi cái nhỏ nhắn xinh xắn ở không gian phòng bếp trong không gian phòng bếp cũng mở cửa sổ rất là thoáng mọi người nhé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 ốp đá đen cột trắng Vừa như vậy Ngoài đã review cho quý vị đường, hướng, giá, vị trí của ngôi nhà Mời quý theo em lên khám phá các tầng phía trên nhé Và với cái thiết kế ở trên ờ, tầng 2 của ngôi nhà thiết kế hai phòng ngủ thoáng trước, thoáng sau. Đây, mời quý vị theo dõi. Phòng ngủ đầu tiên hướng ra mặt ngõ. Phòng ngủ này rất là rộng ánh sáng tự nhiên ngập tràn vào trong không gian phòng hai cửa sổ thoáng cửa thông phòng thiết kế là cửa gỗ gạch lát nền kích thước gạch 60 60 đấy nói chung là nhà có như thế nào thì Ngọc Ánh quay và review cho quý vị đúng là như vậy giá bán 1 tỷ 850 bao toàn bộ phí thuế nhá mọi người có hỗ trợ à, vay vốn với phòng ngủ tiếp theo là phòng ngủ phía bên trong đây ánh sáng cũng tự nhiên ngập tràn vào trong không gian phòng phòng ngủ bên ngoài thì có rộng hơn một chút so với phòng ngủ ở phía bên trong với cái căn nhà này thì một tầng chia hai phòng ngủ rất là thoáng thoáng trước thoáng sau và cầu thang giữa phòng vệ sinh ở giữa thiết kế à, phòng vệ sinh đây mọi người ạ à, sử dụng cho tầng 2 đây đầy đủ hệ thống bồn cầu lavabo thiết bị vệ sinh sử dụng cho các tầng mời theo em lên khám phá tiếp theo tầng 3 của ngôi nhà nhé và đây là phần tầng 3 của ngôi nhà phần tầng 3 của ngôi nhà thiết kế tương tự như tầng 2 với căn nhà này 4 tầng, 4 phòng ngủ riêng biệt, tầng 2, tầng 3, mỗi một tầng 2 phòng thoáng trước, thoáng sau. Từ vị trí ngôi nhà này gần với bến xe Nghĩa, gần với lại trục đường quốc lộ 6, giao thông đi lại thuận tiện. Nó cách với bến xe Nghĩa khoảng tầm 3,5 km mọi người nhé. Rất là phù hợp với quý vị nào đi làm ở Hà Đông hoặc quý vị nào đi làm ở Trương Mỹ cũng được. À, quý vị đi theo trục đường Quang Trung, Nguyễn Trãi, thẳng lên đó với cái cung đường này thì quý vị uh, đi làm ở Hà Đông thì Ngọc Anh thấy nó rất là hợp lý với một cái căn nhà 4 tầng 4 phòng ngủ mà giá bán chỉ có 1 tỷ 850 triệu tại thời điểm hiện tại gần như là rẻ nhất khu vực rồi và phần còn lại mời quý theo em lên khám phá tầng 4 của ngôi nhà nhá và đây là phần tầng 4 của ngôi nhà có một cái ô giếng trời bước lên trên để lấy thoáng xuống khu vực cầu thang trên tầng 4 thiết kế cho quý vị như sau gồm một phòng thờ một sân phơi riêng biệt đây đây là phần phòng thờ của ngôi nhà Đầy đủ ánh sáng, công năng, sử dụng Cho một hộ gia đình sử dụng 4 phòng ngủ riêng Trên phía tầng 4 thiết kế phòng thờ Cái này thì tùy công năng thôi mọi người ạ Ở ngoài này có một cái ô sáng nữa này Đây Đấy, mọi người thấy không? Rất là hợp lý Phần còn lại là phần sân phơi Sân phơi của ngôi nhà này thì khá là rộng Đây Xung quanh dân cư đông đúc Đó với diện tích